Phương thức biểu đạt là nghị luận. Vấn đề nghị luận ở đây là bàn về quan niệm, hạnh phúc đến từ những điều bình dị và ở quanh ta, kể cả ngọt ngào và đau khổ. Bố cục của bài gồm 3 phần. Phần 1 nêu khái quát vấn đề nghị luận, quan niệm về hạnh phúc có phải chỉ đến từ điều ngọt ngào. Phần 2 bàn về những điều mang đến hạnh phúc có cả ngọt ngào và vất vả, mệt nhọc, thậm chí cả khổ đau. Phần 3 là kết thúc vấn đề, khẳng định hạnh phúc ở quanh ta. Hướng dẫn đọc, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Dựa vào gợi ý trong sơ đồ sau, em hãy xác định ý kiến, các lý lẽ và bằng chứng của văn bản phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc. Vấn đề cần bàn luận là phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc. Có ý kiến 1 và ý kiến 2, có lý lẽ, bằng chứng. Chúng ta sẽ làm như sau. Ý kiến 1, ngọt ngào là hạnh phúc. Lý lẽ 1.1, ngọt ngào mang đến cho con người sự thoải mái, sự bình yên, nên hẳn nhiên đó là hạnh phúc. Bằng chứng 1.1, một cử chỉ quan tâm, yêu thương, một lời hỏi han ngọt ngào của cha mẹ dành cho con, của bạn bè dành cho nhau cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui vẻ và ấm lòng. Lý lẽ 1.2, một cuộc sống giàu có, sung túc đủ đầy, giúp cho con người có thể làm điều mình thích mà không bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì. Điều ấy cũng làm cho cuộc sống thêm phần hạnh phúc, tươi đẹp. Bằng chứng 1.2, tỷ phú Bill Gates đã dành 45,68% tài sản của mình để thành lập quỹ từ thiện để giải quyết các vấn đề về sức khỏe và nghèo đói toàn cầu. Sự ngọt ngào ấy đã mang đến hạnh phúc cho những mảnh đời đang gặp khó khăn, khốn khó ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ý kiến 2, hạnh phúc không chỉ đến từ những điều ngọt ngào ấy, nó còn có thể tạo nên bởi những vất vả, mệt nhọc, thậm chí là nỗi đau. Lý lẽ 2.1, một người mẹ sinh con dù đau đến thế nào vẫn chỉ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Bằng chứng 2.1, lần mẹ đau đớn nhất khi sinh con, lúc ấy mẹ mới cảm nhận được nỗi đau vượt cạn, đau đến tột cùng, chỉ muốn ngất đi, nhưng rồi trong nỗi đau ấy, khi tiếng khóc của con cất lên, mẹ lại hạnh phúc vô cùng. Nhìn thấy con lúc ấy, mẹ mới hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc. Lý lẽ 2.2, một người không may mắc những bệnh tật nguy hiểm, họ vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc vì họ vẫn còn thời gian để sống, để cống hiến, làm những điều mình muốn. Bằng chứng 2.2, Võ Thị Ngọc Nữ dù đang ở trong độ tuổi của những ước mơ, của những hoài bão, một tuổi trẻ nhiệt huyết, đầy đam mê. Nhưng Ngọc Nữ lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Dẫu vậy, cô vẫn luôn tươi cười hạnh phúc, nhất là khi cô có thể được múa, được thực hiện điều mình muốn, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Từng bước chân, từng ánh mắt của nữ trong những điệu múa lay động trái tim người xem, gieo vào trái tim họ hạt mầm của khát vọng sống để trái tim nhé. Lưu ý, khi viết văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống thì phải đưa ra những ý kiến, lý lẽ hợp lý. Bên cạnh đó là bằng chứng chứng minh cho lý lẽ của mình. Với văn bản này, chúng ta nhận xét là ý kiến rõ ràng, lý lẽ thuyết phục, bằng chứng tiêu biểu nhằm thuyết phục người đọc. Hạnh phúc không chỉ đến từ ngọt ngào mà cả những vất vả, khổ đau. Kết thúc vấn đề, cuộc sống được tạo nên bởi ngọt ngào và nỗi đau nên hạnh phúc cũng đến từ những điều đó cần nhận ra hạnh phúc ngay bên cạnh cuộc sống của mình ý nghĩa văn bản đưa đến những góc nhìn khác nhau về hạnh phúc hạnh phúc có thể là ngọt ngào cũng có thể là những vất vả mệt nhọc nỗi đau cần biết trân trọng những gì ở bên cạnh ta cần có góc nhìn tích cực lạc quan về cuộc sống để luôn cảm thấy thoải mái hạnh phúc tổng kết nghệ thuật